Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. À, xin kính chào à, quý vị mới vừa mở lên khẩn khẩn cấp mà có 145 người. À, Kiệt xin kính chào 100 à, mấy chục người hiện à, đang nghe Kiệt nói chuyện. Di Đà Phật. Bữa nay thứ sáu ngày 4 tháng 3 à, 9 giờ sáng Mỹ <clears throat> cái này chuyện khẩn cấp cho nên kiệt lên đây cũng không là không phải là clip uh, mới cũng không phải nói chuyện um, tập 7 cái này khẩn cấp mới hôm <clears throat> tiếp tiếp mấy vị về báo động nói uh, sáng con phải lên mạng hãy thông báo cho toàn thế giới tất cả mọi quốc gia mọi lãnh đạo các cơ quan à, các chùa các nhà thờ và các à, à, dân mọi nhà và các cá nhân phải à, khấn xin xin bề trên để cho biển đông không có đổ nát và nhiều chết chóc thì kiện nói lại cái à, cái à, kiện lên đây để báo động khẩn cấp cái à, kiệt chỉ nói được có 15 20 phút kiệt phải điều một chuyện kiệt báo động khẩn cấp cái clip này sáng bữa nay là hôm quý vị báo cho kiệt biết là biểu kiệt lên đây phải phải báo động là, là tất cả các uh, lãnh đạo và các uh, cơ quan các gia đình các cá nhân phải à, ra sân khấn <clears throat> xin chư Phật xin Thượng Đế à, giảm sự chết chóc đau thương cho Biển Đông cái này mình đang à, báo động về Biển Đông thôi nha mình không có nói về bên Ukraine với bên uh, Liên Xô nữa tại sáng thì mới vừa thức dậy vừa trà răng không phải kiệt thức 5 giờ kiệt ngồi thiền nhưng mà kiệt ngủ lại rồi giờ mới lên đây ngồi quý nói chuyện quý vị nè thì uh, mình bữa nay kiệt cũng không biết tin tức bữa nay làm sao ở bên đó ông uh, ông anh hùng vua hề với ông uh, putin sao thế giới đang uh, sáng sớm bữa nay diễn biến bên âu châu sao nhưng mà kiệt đang nói chuyện này là chỉ riêng cho cho biển đông nhưng mà khi mình kháng á, mình kháng cho thế giới luôn còn hiện giờ theo việc biết á, là biển đông nó chưa có gì rụt rịch bệnh hết, nó im re còn cái kênh này của mình nó là kênh lúc nào cũng đi trước lúc trước thì đi trước 3 tháng 6 tháng những cái chuyện xảy ra rồi bữa nay mình uh, đi trước uh, vài ngày chuyện xảy ra thì trong vài ngày hôm nay á bữa nay hoặc ngày mai hay tối nay các uh, anh chị các bác các em các cô các chú các đại ca các đại ca không tin thì bây giờ cũng làm ơn đi mà gán nghe tin kiệt một lần chuyện năng nỉ luôn á tại vì một người lãnh đạo có chức sắc cao á mà khấn á cái hiệu quả nó rất là cao tại vì uh, có cái phước cao cho nên mới làm lãnh đạo rồi một người khấn bằng cái triệu người khấn thì ví à, dụ như mình mắc cỡ với mấy đồng chí ở trong uh, à, ban của mình thì mình lên sân thượng mình khấn và mình mắc cỡ với vợ thì lúc mình khấn mình chờ bà đi ngủ hay là chờ bà đi chợ hay chờ bà đi uh, coi tivi thì mấy lãnh đạo thì khuyên rồi ở chùa các thầy không tin thượng đế nhưng mà tin trong lòng thì cũng khấn trong lòng ra phía sau á, ngồi khấn hay là quỳ trước Phật khấn tức là mỗi một người mình khấn thì cũng giống như Kiệt thường nói bao nhiêu cái clip là mỗi người cầm cái đuốc để mà mình đốt sáng đi à, những à, cái trượt của trái đất này chỉ có tự mình mới cứu mình tự những gì mình tạo ra quá nhiều tội lỗi cho cái quả địa cầu này thì hôm nay những cái à, tan tác và những cái nghiệp quả nó đổ về ngày hôm nay thì à, chiến tranh thứ ba đang xảy ra nhưng mà nó chưa có kéo về tới biển đông thì hôm kiệt ờ, à, mấy vị trên hôm á, cho người biết là biển đông sẽ tới á, mà tới lớn nữa đó thì ờ, biển đông là gì biển đông có nghĩa là việt nam hà nội sài gòn mình á tại vì kiệt đang nói tiếng việt có nó kiệt nói thẳng luôn nhưng mà trong đó có đài loan rồi có tùm lum bên bển nhưng mà kiệt là người việt nam thì quý vị là người việt nam đầu tiên bữa giờ là 426 người việt nam phải không thì là sài gòn hà nội đó thì mình phải khấn thì khi khấn giảm cái nghiệp có nhờ kiệt hỏi thì mấy vị nói á, là chúng sanh giống như giống mà tự mình cột thì giờ tự mình gỡ mình đã làm lỗi nhiều mình làm cho cái quả địa cầu này trượt nhiều thì hôm nay nạn và nghiệp tai cũng do tự mình tạo ra thì bây giờ mình phải là người đi xin ờ, đi khấn để cho giảm cái nghiệp các chư vị ở trên nó dùng tha lực sẽ theo đó mà cứu mình đó là hết ý hết lời hôm nay là kiện nói cho quý vị đó kiện để cái đèn đỏ chấp chấp gì là quý vị biết rồi đó khẩn trương khẩn ờ, gọi là báo động báo động đỏ cho Sài Gòn Hà Nội và tất cả các tỉnh Việt Nam phải lập bàn khấn để xin giảm cái nghiệp của Biển Đông chuyện ở bên Ukraine là nãy giờ mình chưa nói nha bởi là đang xảy ra thì không biết ờ, kết quả như thế nào mấy vị chỉ hôm ờ, về báo vô cho Kiệt biết là Biển Đông thì cho nên gán đi Biển Đông ờ, lãnh đạo cũng phải khấn chùa cũng phải khấn nhà thờ cũng phải khấn đạo gì cũng phải khấn có đạo không có đạo có tin thượng đế không có tin thượng đế có tin chúa giêsu không tin chúa giêsu tin phật không tin phật tin ờ, cái gì cũng phải khấn hết trơn á ai cũng phải khấn nếu con mèo con chó mà nó biết lại cũng phải kêu nó lại nữa tại vì nó cũng sẽ bị chết á thì uh, biển đông mà khi mà nổ súng thì rất là tai hại cho nước việt thì trên uh, rất là lo cho mình Kiệt là mang sát phàm Kiệt cũng phải khấn Thì bây giờ sau khi Kiệt nói chuyện với quý vị Chừng 10-15 phút cái clip này Kiệt phải đi uh, Lo Kiệt cũng phải uh, đặt cái tháp 5 tầng Ở trên Thiên Long Sơn Rồi thỉnh mấy chi vị về Ờ, có một số phật tử thiện nguyện sẽ lên ờ, phụ tay với kiệt cũng hôm mai á, phật tử Freeman không biết bữa giờ có nghe mấy clip mình ờ, xỉa sói không mà bữa nay cũng có một số người vui vẻ với kiệt thì hôm qua kiệt cũng có nói chuyện được số người cho nên kiệt gieo duyên với số phật tử chùa Freeman à, lên khấn gì để cho họ có một chút phước chứ tu cà rù cà rạc hoài không có phước khấn mà khấn cho nhân loại cả 7 tỷ người đó là đại phước mình tu 10 kiếp chưa bằng mình khấn kỳ này á tại vì mình cứu rất là nhiều người à, kiệt sẽ đặt bàn năm tháp 5 tầng ở thiên long sơn thì à, ngày, chắc ngày mai ngày mốt sẽ có cái clip đó kiệt sẽ quay cho quý vị thấy còn này kiệt chỉ báo động thôi báo động để mình khẩn tại vì hiện giờ ở biển đông nó đang im lìm như mặt sóng nè nó cũng giống như bên tango à, bữa đâu ai biết cái đụng cái à, à, à, núi lửa sóng thần nó dậy lên đâu thì mấy vị báo trước cho kiệt biết thì hiện giờ kiệt lên đây thì quý vị có thể tính à, bữa nay là thứ sáu hiện giờ việt nam là thứ bảy có thể chủ nhật biển đông dậy sóng cũng ông chừng nhưng mà hiện bây giờ mà ai mà nghe clip này ra khấn liền thì giảm giảm xuống tức là mình phải là khấn trước khi sự việc xảy ra mà kiệt gan lên đây chuyện nói báo động biển đông mà lỡ như biển đông nó im ru á là coi như là sự thành công của mình á đó là chuyện biển đông còn chuyện ở bên ukraine bây giờ à, cũng chưa có ngã ngủ cũng đang à, còn à, xảy ra bệnh cũng có thể xảy ra luôn cả Âu Châu nữa như là Phật thì à, báo động thì nhiều thôi chứ báo động mà nói nhiều thì à, cũng vậy thôi ừ, đèn đỏ báo động chứ không có đọc comment cũng không có nói chuyện gì khác ngoài chuyện báo động khuyên à, mọi người mọi nhà mọi cơ quan chùa chiền nhà thờ Bây giờ à, nói với mấy ông cha hay nói mấy hòa thượng kiệt nó xàm nó nhảm đừng tin nó nhưng mà ít nhiều cũng nhìn mở mắt ra coi tin tức nhìn sự việc thì à, cũng ra đốt ba cây nhang ra ngoài trời khấn cái đâu có mất gì đâu đừng tin kiệt nhưng mà tin ông tin phật chứ tin thượng đế đi mấy thầy á mấy cha nhìn sự việc đi thì à, khấn cho biển đông khấn cho nước mình nước việt bé nhỏ không có bị à, à, đập sập bắc hà đế kinh á nạn đói khổ tại khi chiến tranh á nó cùng đi chung với nạn đói nha ok rồi à, báo động thì kiệt đã báo động nhiệm vụ lên truyền tin cho tất cả quý vị thì kiệt đã truyền tin nãy giờ vô mở lên giờ được 12 phút đúng 15 phút thì à, ngưng à, thì phải đi lo công chuyện tại bữa nay không có phải là ngày lên trên mạng cũng không có tính trước cũng à, ấy kỳ cũng phải đi lo bà núi là Hồng Sơn cũng phải đặt bàn khánh cho chiến tranh à, bom nguyên tử nữa hồi năm 2018 kỳ khấn rồi nhưng mà khấn lại và dạ, đồng thể trên kêu kiệt phải khấn thiệt là người ở thế gian đại diện cho người thế gian lời kiệt khấn á, là chỉ là một cái đuốc nhưng tất cả quý vị cũng là một cái đuốc nó cộng nghiệp với nhau thì mình mới đốt đi cái vô minh cái ưu trượt của cái thế giới này nó đang ập đến chứ không phải mình đợi đến lúc mà bom đạn như kiểu Ukraine nó bỏ đầy sập nhà sập cửa rồi uh, bị thương rồi uh, chết chóc rồi lúc đó mình mới khấn quý vị đâu trở tay kịp còn bây giờ kiệt báo động trước một ngày hai ngày có thể là biển đông nó nổ súng <laughs> thì lúc đó mình có muốn đặt cái bàn mình khấn cũng đặt không được nữa tại vì đạn bom ở trên trời nó đang đang đổ, đang đổ xuống đầu mà làm sao mà mà đốt nhang được mà đốt nhang lúc đó cái tâm cũng không có tịnh nữa tại vì nghe tiếng động quá trời rồi đốt nhang làm gì hoặc đâu cứu kịp khẩn là khẩn bây giờ trước khi súng biển đông nổ thì hôm à, ở trên về báo cho kiệt biết là vậy con sáng phải báo động cho tất cả mọi người trên thế giới à, tự mình à, cột thì tự mình gỡ chói để cho mọi người à, có cái à, lòng à, biết hối lỗi vì mình đã hủy hoại cái trái đất này vì mình quá tham sân si ích kỷ chỉ vì có một chút ống ga vì có một chút xíu biển đông mà làm nên nông nổi này đó là nghiệp chung của trái đất chúng ta đang sống chung với cái thời đại này cũng lạnh chung luôn lãnh chung cái nghiệp của những người à, hung dữ đó họ cũng sẽ sau khi họ mất cái <clears throat> cái thể xác á, họ cũng sẽ bị cái quả nghiệp rất là nặng đó. <clears throat> hay là Phật rồi 15 phút Kỳ xin tạm biệt nha Kỳ chỉ báo động vậy thôi Cách khấn là 12 bông 12 ly nước rồi 12 cây nhang chỉ vậy đơn giản thôi đặt cái bàn nho nhỏ 12 là tượng trưng cho thượng đế thượng đế là hiện giờ đang có quyền để mà à, mà à, cứu mình à, trong lúc này thì 12 bông 12 nhang 12 nước bông thì quý vị với cái à, ví dụ này cái ly thì uh, quý vị lấy cái nhánh bông á cắt một cái bỏ lên đây nè cái ly uh, ly sành trong á thì mình để 12 cái rồi uh, uh, nước lạnh mình để 12 ly nước lạnh chỉ rất là đơn giản nếu nhà nào khá khá thì mua ngũ quả trái cây thì tốt vậy, vậy thôi đơn giản vậy đó nó không có gì hết nhưng mà mình giảm được thứ nhất là mình cứu được gần biết bao nhiêu người trên thế giới thứ hai là cho gia đình của mình à, với đạo Phật thì à, báo động đỏ cái này gọi là báo động đỏ cho Biển Đông không biết có dậy sóng hay không sáng nay thì cũng chưa coi tin tức nhưng mà hôm thì mấy vị về nói là phải khấn cho Biển Đông Biển Đông tức là chắc Trung Cộng với Đài Loan đó nha quý vị Việt Nam mình ở vòng vòng mấy cái nước Biển Đông đó mà à, hy vọng tối nay Tập Chấn Bình bị à, lên cơn máu ẹt xong đó là coi như lời của mình khấn hiệu lực bây giờ Phật xin kính chào 994 quý vị đột xuất cô 998 10 16 phút lợi mà kiệt báo động đỏ đó là lợi trên nhắn biểu kiệt sáng phải lên thông báo cho quý vị thì kiệt nhắn 1018 người xin tạm biệt nha kiệt cũng phải lên trên núi để mà đặt bàn kháng kiệt sẽ đặt cái tháp 5 tầng kiệt sẽ quay phim cho quý vị coi ngày mai bây giờ phật kiệt rất là bận cho nên chị cứ nói chuyện được có nhiêu đây thôi rồi các lãnh đạo à, đừng mắc cỡ nha bác không có giận đâu bác sẽ vui á, nếu mà các à, đại ca chảnh mà trốn vợ lên trên sân thượng á, lấy ba nhàn thắng á, bác cũng vui nữa thượng đế cũng vui nữa phật vui luôn và cứu được 90 triệu người dân Việt Nam đó mấy đại ca tại cái lực của mấy đại ca lớn đó. còn em đó, nhỏ xíu à như là peanuts giống như là cái diêm quê à, quẹt nhỏ thôi không có lớn bằng mấy đại ca cho nên à, có bổn phận truyền tin của trên hồi hôm à, các chư Phật về báo cho kiền vậy đó Như là Phật xin tạm biệt 1049 à, quý vị đột xuất vào để nghe cái clip này Nam Mô như là Phật xin tạm biệt hiện à, kỳ sau vài ngày nữa như là Phật